chào à, các bác quay lại với kênh người lao động HN của mình nhé ba tuần à, giãn cách xã hội hơn một tháng rồi tóc chưa được cắt dài quá mà ra ngoài hàng thì không có quán nào mở đóng cửa hết mà ở Hà Nội là vậy không biết là các tỉnh khác như nào thì hôm nay anh em quyết định mua đồ nghề online mua về tự cắt cho nhau lát lên trên thượng cắt không biết là cắt xong thì thì nó như thế nào thôi nhưng mà tôi dài cứ cắt thôi chắc là cùng lắm thì đội mũ khoảng gần một tháng dài ra lại cắt lại thôi mọi người theo dõi nha xem là xong sẽ tóc nó sẽ như thế nào anh công làm chuột bạch đầu tiên đây toàn mấy anh em ờ, tự mua đồ về cắt hà nội uh, giãn cách xã hội 3 ờ, tuần tóc ai cũng dài tự sắm đồ về anh em tự tự ấy anh công xung phong làm chuột bạch cười cái cho gái thích nào ừ. ừ. Lên trên tượng cắt hết em rửa cất chọc mà trên uh, ngắn rồi à vẫn để những người trước thì trên phân phân đầu đinh nghe trông cũng được đấy thợ cây nhà lá vườn cũng được Công này lâu ngày được uh, cắt tóc uh, Trông mặt ông hớn Như kiểu được mùa ấy Đây <laughs> đồ nghề Kiểu này gọi là kiểu gì anh? Đầu đinh à? Cua đuổi Cua đuổi, cua đuổi bắt đầu của em gọi là kiểu gì? cua đuổi luôn đúng không? Máy vậy Máy vậy Công này ông sinh năm 71 ờ, Mặt ông nhìn nai tơ lắm Vẫn đi tơ tốt rồi chỗ mà xem nó có điện không đã thấy xa xa góc ngoại như con tum kia cái tòa kia thợ vẫn làm mầm mầm chả biết là như thế nào này zoom vào cho mọi người xem nhé đấy thấy cái tòa đang xây không mọi người có nghe cái tiếng không tiếng ờ, cốt pha mầm mầm vẫn vẫn vẫn làm chỉ có ngoài đường thì vắng cửa hàng nghĩa là đóng cửa hết công ty cũng, cũng đóng cửa nhiều kia có cái nhà nuôi bồ câu có chuồng bồ câu đẹp lắm buổi sáng nó... lên như này nhiều chim lắm đây chuồng chim bồ câu mấy anh em người trêu đùa bảo làm cái bẫy xong rồi bẫy kiếm vài con nấu cháo <laughs> nói đùa thôi mọi người nghe là tưởng bẫy thật thì giờ đây có bác hàng xóm tranh thủ nghỉ lên sửa quạt tí cắt tóc luôn rồi xin chào mọi người nhá nếu mà ai có nhu cầu sửa quạt đến ờ, chung cư 26 liên hệ liên hệ nhá sửa tại nhà luôn sửa tại nhà nhất là những ờ, chị em nào mà chưa chồng chưa con hoặc bỏ chồng có nhu cầu liên hệ Kim Tuyến bên 303 đang nhờ Tiến sang sửa hộ cái đấy Rau cải anh công à? Ừ. làm mình dưa đấy à? đây em bác cải ông à, công anh phơi làm muối dưa Kia có cái lọ mắm tép thì phải ừ, Lọ mắm tép cưới vợ tiếp đây sắp xong rồi đầu chú rể đấy đầu chú rể <coughs> cười xem nào trên à mái trên không đuổi nhìn chiều lại nó bằng rồi vẫn cao á dài á dài á ừ, thích cắt tóc ngắn này ngắn thế gì ừ, dạng gần cua cua đi ấy hôm này là cực biệt là này đẹp anh mà thích cắt ngắn thì cắt ngắn tiếp thôi đẹp đầu của vuông đầu lại nó ngắn ngắn tí nữa cho nó cần quá điều luyện lắm Đùa chồng lấy vợ được nữa đấy anh ạ Chồng lấy vợ ngon Lấy thêm một vợ nữa Vẫn ngon dai lắm Mấy hôm rồi tóc dài trông nó hơi Trông nó hơi ngố tí Hơi ngố ngố, hơi xấu tí thôi Cắt xong lại đâu vào đấy rồi Vợ kia mà nó đồng ý ờ, chơi ngay <laughs> Về tí về hỏi vợ vợ đầu trong đồng ý không lấy luôn Thích thì bảo là thích Sao lại mặt thì buồn đấy làm gì Gán ghét tôi chả được tí gì Buồn hết người thích thì bảo thích đi cho lấy vợ hai thích quá thì này ông con tóc này có à, thích em nào đây tôi giới thiệu cho có. mày đang đây được giới thiệu cho em rất nhiều em không có chồng ok đặt luôn thi thoảng đến sẽ vào sửa điện nước thôi nhá vô tư đến sửa điện nước riêng anh công này nếu mà anh cảm thấy mệt mỏi quá mà không kham nổi anh chia bớt ra chứ anh đừng thế sao nó đau thận lắm mọi người nói chuyện vui các bạn nghe tưởng thật thì chết ấy. hay tếu táo thế thôi nhưng mà tính sơ sơ thì ông công này cũng một vợ chính và hai vợ phụ người ta hay gọi là bồ đấy thì là có thật còn nhiều hơn thì anh em người ta cũng không biết mà bác anh cũng không khai à, hôm nay trời Hà Nội thì nó hơi râm râm nhưng mọi khi mà cái tầm 4 à, giờ chiều này nắng lắm. nhất là trên uh, à, tùng trời hôm nay lại chiều lòng người nhưng mấy anh em do mấy anh em ăn ở không nắng mưa thì tối nay chỗ nào ngồi tối liên hoan đầu mới ấy. đây đây là người thứ hai cắt tóc của covid đây là vọng kk người yêu à, của bà chính bảo vệ cái tươi cái tươi đến không ạ